gì anh cũng hướng cái phần mặt sắc này về phía bên trước nhé cái mặt sắc này mình chém vào đất quay cái này cái đấy bỏ phía bên phải tụi này bên phải à? ừ. à, nắm thường lượng đi xong rồi đóng nó có cái lỗ ở trên chỗ cái thanh công cụ ấy anh chốt vào là được thêm tất cả những cái lưỡi này là lắp cái hướng sắc nó về đằng trước ấy. Đúng rồi có cái lưỡi hướng sắc nó phải nằm đằng trước để nó phay, phay được đất. Anh ờ, lúc ờ, ấy anh bật công tắc đóng nhé. Đấy, ra về. cỏ nó sật từ ga lên là chạy thôi không cần phải số chứ gì ấy trong này tới sau bề mặt nữa. thử tí em ăn thử tí em rồi. thế và nó hơi lỏng rồi rồi ăn cắp rồi rồi rồi rồi anh muốn nó nó đứng một chỗ là anh phải tì tay xuống tì tì tì tay xuống là nó nó quay chỗ trong trong anh đè tay xuống anh ạ đè tay xuống đấy đất đây ờ, do đất không bằng ơ thả thả thả thả thả ga thả ga <laughs> do

đây cho anh cho đấy đấy đánh quảnh quá đây nó mới chuẩn quá đấy đầu kia nó ấy quá nhiều đá nó không bằng bắn lên đi 这个怪现象。 thôi anh tạt tạt tạt nó nó nó vẫn nó vẫn với cái giữa đấy từ từ anh làm lại cái cái dọc này thì ấy nó hơi hẹp anh anh tì xuống được anh ga lên đi cửa các bạn đây chúng ta bên này nó được loại hoa nào nó thay lối có đánh hết mất quả rồi lại mới ăn tì xuống á tì xuống tì xuống tì xuống tì xuống hết rồi cảm thấy nó mau quá nên ga nhẹ là tí con này nó khỏe lắm bảy ngự các bạn anh cầm ơi quả em thử lại này để cho cái phần ở giữa này là nó cũng đánh được còn anh thẳng không là nó không ấy ra lên bác đè tay xuống bác lúc nào bác muốn dừng thì bác uh, ờ, tắt ga đấy là được